Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay lại với kênh của Phạm Minh Hoàng Hôm nay Hà sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề cực kỳ thú vị ha Nó là 7 thứ chắc chắn bạn phải biết nếu bạn muốn sống sót và có lời trên thị trường chứng khoán Ok ờ, Dạo gần đây Hàng nhận được cực kỳ nhiều câu hỏi là Hàng ơi mua được chưa? Tăng dữ quá Rồi anh ơi mua được chưa? Là thấy gọi là thị trường tăng quá rồi Rồi sao gọi là tăng thế rồi mà sao chưa thấy nói gì không thấy bảo mua mã này mã nọ đi rồi sốt ruột quá rồi đủ các thể loại à, thì uh, trong video này Hải sẽ chia sẻ với bạn thêm nếu mà ai tinh ý đấy sẽ thấy là ủa tại sao thị trường liên tục tăng như vậy nhưng mà có một lực lượng vẫn âm thầm bán ra và bán ra tới mấy chục triệu đô tại sao lại như vậy và như trong video bữa trước bạn đã biết là tại sao dòng tiền nó lại tăng như vậy đúng không nếu mà bạn quên thì hãy xem lại video trước ha rồi vậy bây giờ trong video này mình sẽ nói về cái chuyện gì thì bây giờ nhá nếu mà bạn để ý thì có một lực lượng đó là những cái quỹ ngoại là họ liên tục bán ra họ bán ra một cách bền bỉ một cách gọi là miệt mài một cách gọi là cần cù chăm chỉ và không ngừng lại họ cứ liên tục họ bán miết bán miết bán miết vậy tại sao họ lại bán như vậy à, tại sao họ bán như vậy tất nhiên nếu mà muốn biết chính xác thì mình chỉ đi hỏi họ thôi nhưng mà mình nhìn mình phân tích mình cũng có thể đoán ra được một phần ok đây nào bây giờ mình chuyển qua đây đi ha rồi đây ví dụ như uh, cái uh, cái nào đây ví dụ như thị trường vẫn hồi phục đúng không nhưng mà tại sao khối ngoại họ vẫn bán hôm trong phiên này họ bán hơn 270 tỷ 270 tỷ luôn và họ bán gọi là mặc dù các chỉ số vẫn xanh đúng không các chỉ số vẫn xanh vẫn tăng vẫn gọi là tăng đều tăng đẹp luôn nhưng mà họ bán trên sàn hô bán 5,9 triệu cổ phiếu rồi trên sàn HNX cũng bán hơn một triệu cổ phiếu nữa đó tổng giá trị bán cái ngày này là hơn 270 tỷ à, rồi nào bán các mã các mã các mã đều bán rồi gì nữa ở bên đây bên đây PN Elite Fund và nhóm quỹ Dragon bán ra một lượng lớn cổ phiếu thế giới di động nè đó theo uh, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ha, từ ngày 9 tháng 4 họ đã bán ra hơn 1,3 triệu các thể loại nhóm cho nhóm chín quỹ đầu tư khác gọi là họ nhả ra đó bạn thấy không họ liên tục bán ra cho các quỹ mỗi một quỹ họ bán mấy chục ngàn mấy chục ngàn mấy chục ngàn tổng cộng hai trăm mấy chục ngàn rồi vậy tại sao nè trong khi đó nhá hoạt động kinh doanh hai tháng đầu năm của thế giới động vẫn tăng 18 phần trăm và lợi nhuận sau thuế đạt 845 tỷ và tăng 16 phần trăm so với năm 2019 tức là lợi nhuận tăng đúng không lợi nhuận tăng vậy tại sao họ lại bán tại sao họ lại bán một cách gọi là một cách kinh dị như vậy à, rồi bên này nữa bên này nữa là Dragon Capital ha bán hơn 11 triệu cổ phiếu thép Nam Kim ha NKG đó họ bán 8,1 triệu cổ phiếu bán bán bán nè à, trong khi đó là thép Nam Kim là có lãi giảm 10 là giảm lãi một chút nhưng mà vẫn bị bán bán một cách gọi là tàn tệ luôn rồi nè thêm một cái tổng kết nữa tổng kết gọi là VN ETF rút hơn 28 triệu đô trong quý 1 tại sao lát nữa sẽ nói bạn tại sao nè bây giờ mình cập nhật một xíu tại ngày 6 tháng 1 đạt 297 triệu đô tăng thêm 28 triệu đô nè họ giảm này họ họ rút ra này thế họ rút ra giảm ăn họ rút ra tới hai mươi mấy phần trăm luôn vậy bạn cũng thắc mắc tại sao tại sao họ lại rút nhiều như thế đó là à, và tại sao họ lại rút nhiều thế tại sao thị trường xanh mà họ vẫn rút nhiều như thế đầu tiên thị trường xanh là vì nhà đầu tư mới gia nhập đúng không còn nhà đầu tư mới gia nhập và mọi những gọi là hơn 30 ngàn tài khoản hơn 31 ngàn tài khoản của những nhà đầu tư mới đó những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt đó gọi là đồng tiền mồ hôi nước mắt đầu tư vào đó vậy còn quỹ nước ngoài tại sao lại bán ra tại vì họ thấy tình hình nó đang rất là xấu như bữa trước họ nói rồi hôm nay cập nhật thêm cho bạn một cái thông tin nữa này như ở đây này cái gọi là cái viện nghiên cứu kinh tế và tài chính của đại học kinh tế quốc gia hà nội á tức là họ dự đoán và là cái kịch bản mà cái kịch bản theo đó ứng với kịch bản xấu nhất trước khi tác động dịch covid thì mình phục hồi từ quý 4 cả năm có mức tăng trưởng âm một phần trăm tức là mình có thể xuất hiện mức tăng trưởng âm bạn có nhớ mức tăng trưởng âm tức là mình gọi là sao mình gọi là mình bước vào thời kỳ suy thoái đó khủng hoảng kinh tế suy thoái đó à, và nè nếu mà có ba cái kịch bản nếu mà gọi là kịch bản thứ nhất gọi là mình không bị lan rộng đúng không tức là mình kiểm soát được dịch bạn nhớ trong cái video bắt đáy là có nói không có mấy cái yếu tố trong để mà đáy xuất hiện thứ nhất là mình kiểm soát được dịch đúng không còn hai cái yếu tố nữa thì bây giờ mình nói về cái chuyện mình kiểm soát được dịch này thì ở đây họ cũng bắt đầu gọi là họ đưa ra khi mà mình kiểm soát được dịch và giả sử cái tác động xấu nhất của nó chỉ rơi vào quý 2 thôi và nền kinh tế của mình bắt đầu hồi phục từ cuối quý 2 một quý là 3 tháng đúng không quý 1 là tới tháng 3 quý 2 là tới tháng 6 là nửa cuối quý 2 là khoảng tháng 6 là mình bắt đầu hồi phục lại thì từ quý 3 cho tới hết năm thì mình có thể gọi là đạt cái mức gọi là tăng trưởng gọi là 4,2 phần trăm nhưng mà nếu mà cái tác động thật ra cái này nó phải vào cái kịch bản số 2 mới đúng nhá tại vì bây giờ gọi là sau 2 tháng thì doanh nghiệp bắt đầu chịu thiệt hại của covid nhưng mà hai tháng tới đây là tới lượt ngân hàng tại vì khi mà doanh nghiệp chịu thiệt hại bắt đầu phải cần áp lực tài chính cần áp lực tài chính để gọi là vay nợ ngân hàng này nọ này nọ này nọ thì lúc này tới lượt ngân hàng chịu áp lực đó lúc này tới lượt ngân hàng là cực kỳ căng thẳng kịch bản thứ hai này nó rơi vào khoảng quý 2 và quý 3 nền kinh tế bắt đầu phục hồi vào nửa cuối quý 3 đó lúc này á, là tăng trưởng của mình gọi là đạt 1,5% chỉ đạt có 1,5% thôi nha kịch bản thứ ba thì xấu khỏi phải nói luôn xấu khỏi phải nói luôn cuối cùng là đạt mức tăng trưởng là âm 1% đó và cái này nhá cái này nó có cơ sở tại sao tại vì bây giờ tới bây giờ mình vẫn gọi là đang rất là lo lắng trong cái công chuyện dịch và cứ lại phát hiện thêm vài ổ dịch nọ ổ dịch kia từ người nhiễm này đi tiếp xúc mấy chục người từ người này ở chợ hoa này nọ đúng không mọi thứ nó vẫn rất là phức tạp chứ không phải là đơn giản ok và vậy bây giờ vậy bây giờ hòa sẽ chia sẻ bạn bảy cái thứ mà nếu bạn là một trong những cái nhóm mà mấy chục ngàn người mới tham gia thị trường đó thì chắc chắn bạn phải nhớ thật là kỹ nó à, và nếu mà bạn đầu tư mãi mà bạn vẫn không có lời thì bạn cũng phải nhớ thật là kỹ nó tại sao tại vì những cái này á, nó cực kỳ xương máu hoàn đã là hoàn đã gọi là đầu tư đúc rút ra bao nhiêu năm rồi và đặc biệt nếu mà bạn nghĩ của hòa là ai mà có cơ sở nói cái đó thì bạn có thể lên facebook này nọ tìm lại những cái hình đầu tư của Hà ha Hà đã đầu tư rất nhiều năm rồi đầu tư ở ừ, nói rất nhiều thì cũng không nhiều lắm khoảng tầm 4 năm năm thôi nhưng mà cái nhiều đó nó khác những cái người đầu tư 10 năm là Hà có lời và Hà có lời một cách đều đặn bền vững suốt nhiều năm ok đó vậy bây giờ mình à, bây giờ nhá nếu mà à, tại sao tại sao lại có cái video này tại vì như thế này nè uhm, mình nên mình mới bước vào thường á sẽ có những ờ, những người như sau những người bước vào có thể bạn là sinh viên có thể bạn là một bà nội trợ hoặc có thể bạn là một anh chàng nhân viên công sở hoặc có thể bạn là một người đã về hưu và bạn gọi là có thời gian để mình đầu tư vào thị trường chứng khoán ai cũng có một điểm khởi đầu hết nhưng mà nhưng mà có một cái đó là mình gọi là tại sao mình lại bước chân vào cái thị trường này tại vì có phải là mình nghe trên báo đài trên TV nói là thị trường chứng khoán giảm rất là sâu vì dịch covid này nọ nhưng mà chính phủ đang làm rất tốt cái công tác phòng chống dịch đúng không và thế là gọi là cổ phiếu bị định giá rất là rẻ đây là một cơ hội abc xyz bạn nghe những cái thông tin như vậy thế là bạn quyết định ồ mình phải bước chân vào để biết đâu gọi là mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ cái cơ hội này đúng không đúng đấy là một cái suy nghĩ sáng suốt và bạn gọi là vào bạn mở tài khoản thì lúc này bắt đầu có những cái trường hợp xảy ra nó không giống như 10 năm trước cái thời đỉnh năm 2008 là mọi người chạy xô tới sàn đồ bây giờ mình có thể mở online đúng không nhưng mà mình mở online thì bây giờ câu chuyện tiếp theo nó diễn ra là mình à, mở tài khoản xong mình có thể gặp một bạn môi giới bạn đó sẽ hỗ trợ mình về cách thức mua bán thế này thế nọ và bắt mình bắt đầu rót tiền vào rót tiền vào mà có khi mình chẳng biết công ty đó là sao mà chỉ nghe các người hỗ trợ ở đó họ nói nếu bạn may nếu bạn may bạn gặp một người hỗ trợ có tâm người hỗ trợ có tâm thì uh, người đó sẽ muốn gọi là bạn giao dịch tốt họ sẽ làm rất cẩn thận họ sẽ nói rất là kỹ lưỡng họ sẽ nói bạn gọi là gọi là giao dịch vừa phải thôi và phân tích kỹ càng cho bạn còn nếu bạn không may thì sao không may thì bạn sẽ gặp những người gọi là những người họ rất là thông minh thông minh trong hoặc kép đó ha và họ sẽ gọi là bảo bạn là giao hết tài khoản cho họ cho nó nhanh đúng không giao hết tài khoản và thậm chí còn ký luôn cái giấy chấp nhận vay mạc margin luôn ký luôn cái giấy chấp nhận vay mạc margin để gọi là sử dụng đòn bẩy tiền đó ha và sẽ có thỏa thuận ăn chia đúng không thỏa thuận ăn chia và lời hứa rất là ngọt ngào rằng chị yên tâm em kinh nghiệm mười mấy năm abc đồ này nọ và lời lỗ ăn chia và ủy thác hết cho họ ủy thác hết cho họ với một cái hy vọng tươi sáng rằng mình sẽ gấp được nhiều lần tài sản mình lên khi mình giao vào cho những người chuyên nghiệp nhưng có chắc là chuyên nghiệp không nếu mà họ dùng cái số tiền của bạn để họ quay vòng cái cổ phiếu của họ hay là họ gọi là mua bán trong cái đợt như kiểu mọi thứ đang tăng này nè và họ cũng lao vào họ cũng lao vào họ cũng mua xong đó bị lỗ thì sao tại vì bây giờ nhá cái tăng bạn phải hiểu một điều này nè những cái tăng bây giờ nó là những cái tăng rất là vô lý rất và tại sao lại như vậy tại vì thị trường chứng khoán vốn dĩ trong ngắn hạn nó sẽ là vô lý nó sẽ là phản ánh cái sự gọi là tâm lý đám đông rất là điên cuồng nó sẽ không thể lý giải được nhưng mà về dài hạn mình đã nhìn thấy một cái bức tranh rất rõ ràng là mọi thứ nó đang còn rất xấu đang còn rất xấu mình đang dự đoán mọi thứ nó tệ đi đâm ra là khả năng nó sụp đổ sau cú tăng này xác suất là cực kỳ cao à, xác suất là cực kỳ cực kỳ cao tới 90 mấy phần trăm luôn á đâm ra bạn thấy không những quỹ ngoại họ thấy như vậy họ rút tại vì vốn dĩ bên họ cũng đang rất là không ổn nên họ mới rút tiền về và vừa vặn rất là xinh tươi là có một gọi là một nhóm rất đông nhà đầu tư mới vào bắt đánh thế là họ thoải mái họ bán họ bán được cái giá cực kỳ tốt luôn và họ xong đó họ cầm cục tiền họ đi về họ rất là vui trong khi đấy mình cũng đang vui vì mình mua được cổ phiếu mà mình hy vọng tăng giá đó đâm ra là bây giờ bạn phải nhớ nhé bạn phải nhớ có 7 cái yếu tố này 7 cái yếu tố để mình khi mà mình mới bước chân vào chứng khoán hay là ngay cả khi mình đã đầu tư lâu năm rồi mà mình không có lời thì mình phải quay lại back to the basic số 1 là bắt đầu lại từ những cái điều cơ bản đó là sao đó là mình hãy nhớ lại mình hãy nếu mà mình chưa nhớ hay là mình chưa bắt đầu thì mình hãy học những cái tư duy hàng đầu từ đây này từ những cái người như Warren Buffett hay là như Peter Lynch hay là những người gọi là như trong cái quyển mà trong cái quyển uh, rớt một đống như trong cái quyển mà phù thủy chứng khoán này này như trong quyển phù thủy chứng khoán này này họ có rất là nhiều cái tư duy ở trong đó họ có rất là nhiều cái tư duy mà về chứng khoán rất là hay và rất là hợp lý ở trong đó và bạn hãy nhớ mọi thứ phải bắt đầu từ một nền tảng căn bản vững chắc và hành trình vạn dặm luôn bắt đầu bằng một bước chân đầu tiên ha mình phải nắm được những tư duy cơ bản hoặc bạn có thể xem cái kênh của hà có những cái video về tư duy đầu tư đúng đắn đó mình phải xem từ cái đó những cái như kiểu bảy sai lầm chết người hay là những cái khí chất để đầu tư mà tiền tỷ đó ha và tiếp cái yếu tố số 2 này cái yếu tố số 2 là gì yếu tố số 2 là mình phải à, hiểu được gọi là những cái vấn đề kinh tế thời sự nó sẽ tác động đến cái thị trường chứng khoán của mình như thế nào vì sao tại vì không phải tự nhiên mà người ta bảo là nó là hàng thử biểu đâu cái cái từ đó nghe nó nhức đầu đúng không nó gọi là nó phản ánh nó phản ánh cái bức tranh của nền kinh tế nhưng mà có một cái người ta không nói là bao lâu thì nó phản ánh đúng thường nó phải vài tháng nó phản ánh đúng Nha. bởi vậy ông ông gì ta ông Warren Buffett ông mới bảo là cái gì mà thị trường là thằng điên trong ngắn hạn đó nhưng mà về chung và dài hạn thì nó là trích cân nó cân chính xác cái giá trị của doanh nghiệp nó cân chính xác cái giá trị của cái nền kinh tế ok và vậy bây giờ là gì bây giờ là tình hình nó đang mọi thứ đang rất là xấu ha mình phải hết sức cẩn trọng với những cái quyết định đầu tư của mình mọi thứ nó đang không lạc quan lắm đâu đâm ra nếu mà mình đang lạc quan thì mình hãy hết sức cẩn thận và giữ tiền của mình cho kỹ nếu mà bạn đang lời có thể bạn nên chốt tờ một chút đi vì sao vì tiền trong tay mình mới là tiền của mình tiền lời ở trong tài khoản chứng khoán không phải là tiền của mình đâu nha ok đó vậy cái à, gì nữa bạn phải hiểu rõ cái bản chất của cái sự mà tích cực tiêu cực ví dụ sao ví dụ như trong nếu nhá trong ngắn hạn như thế này nè mình vừa có mình vừa vào mà mình lập tức mình có lời một cái mình đang rất là tích cực thì ngay lúc này có thể tốt nhất là mình nên ngừng lại à, tốt nhất mình nên ngừng lại mình rút một ít tiền ra và mình hiểu mình hãy tìm hiểu xem tại sao mình lại có lời có nếu mà bạn không hiểu tại sao bạn có lời thì hãy xem lại à, hãy bình tĩnh lại từ từ lại một chút xem lại xem điều gì vừa xảy ra tại sao mình lại kiếm được tiền hay là mình kiếm được tiền chỉ đơn giản vì mình vừa mới của mình vừa mới nghe người ta nói em mua mã này đi kiếm được tiền đó thế là mình mua và mình kiếm được tiền thật có phải đơn giản như vậy không ok mọi thứ có phải thật sự quá đơn giản như vậy không à đây cái yếu tố số 3 này mình nên có một cái kế hoạch một cách chiến lược bài bản ha cái kế hoạch cách chiến lược bài bản nó sẽ giúp bạn tránh rủi ro nó sẽ giúp bạn tránh được rủi ro và nó mình đầu tư này nó cũng giống như cái công việc kinh doanh á bạn phải có phương án chứ không phải là mình thích thì mình mua mình thích là mình bán mình phải có kế hoạch ví dụ mình bỏ vào đó 100 triệu hay là 500 triệu thì bước một mình sẽ mua những mã nào mã nào mình có biết uh, cái tiếp theo chưa cái tiếp theo là quản trị rủi ro đó nhưng mà bây giờ đang nói cái kế hoạch là kế hoạch quản lý tiền của mình là như thế nào rồi mình giải ngân thành từng đợt như thế nào mình chia tiền ra bao nhiêu phần hay làm sao rồi mình có kế hoạch cắt lỗ chưa rồi lời bao nhiêu phần trăm mình có hết chưa rồi ở ờ, mỗi một cổ phiếu bạn có biết là giai đoạn biến động này nên mua cổ phiếu nào không nên để ý tới kiểu cổ phiếu nào không nếu mà chưa thì coi lại cái video trước ha cái video mà những kiểu cổ phiếu 11 kiểu cổ phiếu đó ok rồi tiếp yếu tố số 4 yếu tố số 4 là một cái mà một cái cực kỳ à, một cái cực kỳ cực kỳ thú vị luôn đó là phải quản trị được rủi ro của mình à, quản trị được rủi ro mình kiếm tiền đã khó rồi mình giữ tiền nó còn khó gấp vạn đúng không nên mà việc quản trị rủi ro là việc mà bạn bắt buộc bạn phải biết bạn bắt buộc bạn phải không phải biết mà bạn là cực kỳ xuất sắc cực kỳ xuất sắc luôn vì sao vì khi mà bạn bỏ tiền vào nó có vô số cái rủi ro luôn có những thứ mà bạn không thể ngờ được tin nội bộ tin thật tin giả rồi những người mà bảo mình mua họ có thật là họ muốn tốt cho mình không hay là họ bảo mình mua vì họ đang muốn bán ra đúng không hay là họ bảo mình mua vì họ đã mua từ trước rồi họ đang muốn đẩy giá lên bạn có biết cái điều đó không bạn có kế hoạch quản trị rủi ro chưa giả sử gọi là chuẩn bị đi chuẩn bị nếu mà tuần sau giảm điểm 3 ngày liên tục thì tài khoản của bạn lời hay lỗ và nếu mà quản trị rủi ro vậy lỗ bao nhiêu phần trăm bạn cắt và bao nhiêu phần trăm thì bạn ngưng rồi lúc nào thì bạn ngừng lại bạn không mua bán nữa bạn có hết tất cả những cái đó chưa à, hãy suy nghĩ thật kỹ hãy đặt cho mình những câu hỏi đó càng rõ ràng càng chi tiết thì mình sẽ càng đỡ mất tiền ok rồi đây cái số 5 là cái thú vị này cái số 5 là cái quyết định ai là đầu tư ai là cờ bạc ở cái yếu tố số 5 à, vậy à, cái yếu tố số 5 là gì đó là bạn có biết khi nào bạn nên dừng lại nếu mà bạn lỗ nếu mà bạn cháy tài khoản nếu bạn dùng mặt margin nó sẽ là điều có thể xảy ra nếu mà bạn không biết bạn nên ngừng lại lúc nào à, vì sao vì có một cái gọi là tâm lý gỡ gạc uh, phục thù tất tay ví dụ lần đầu tiên lỗ 10 phần trăm lần thứ hai lỗ 10 phần trăm là lỗ hết 20 phần trăm xong rồi mình lỗ thêm 10 phần trăm lỗ 30 phần trăm thì mình phải lời gấp 60 phần trăm đúng không gấp đôi lên thì mình mới hồi lại được đâu lời 50 lỗ 50 thì là phải lời lên 100% thì mới hồi lại được. Cứ mỗi lần bạn mất tiền là mỗi lần bạn phải lời nhiều hơn. Nên từ đó nó ra một cái tâm lý gọi là gỡ. Gỡ ở những người mà đánh bạc các giống kiểu à lúc đó nó gọi là khát nước gọi là khát nước ấy, con bạc khát nước. Mình gọi là mình gọi là mình lỗ quá rồi bây giờ mình phải quánh một cú để gọi là giống như có ai comment đó là bây giờ chị còn một ít tiền chị lỗ quá rồi chị tất tay vào phát để gọi là mong gỡ lại cái đấy là một cái tư tưởng hết sức nguy hiểm bạn đầu tư hay bạn đang đánh bạc bạn có kế hoạch chứ đúng không mình không thể nào gọi là lúc nào mình cũng nhảy vào mua bán được ờ, có một câu mà thấy rất là vui nó này đó là làm những điều bạn chưa từng làm thì bạn mới có những thứ mà bạn chưa từng có ha cái việc mà hàng làm suốt nhiều năm qua là những cái lúc mà mọi người đang xôn xao như thế này thì hầu như hoàng chỉ ngồi im thôi những cái lúc mà mọi người gọi là đang xôn xao vì nó tăng sùng sục sùng sục sùng sục như này thì lúc này mình là lúc ngồi im tại vì mình nhìn cái bức tranh nó dài hơn mình thấy có những thứ nó chưa có những người lại sẽ lại bảo là trời ơi gọi là gì khi mà cơ hội rõ ràng thì nó không còn là cơ hội nữa đúng không bắt đầu nghe quen quen từ những cái người mà hay dụ dụ đúng không đúng không tức là trời ơi nếu mà cơ hội mà rõ ràng thì ai cũng làm được hết rồi không đó là cái lý thuyết của những cái người mà hay đi mang cái thứ mập mờ đi dụ những người khác nếu mà mình có một cái kiến thức đủ để mình phân biệt được đâu là đúng đâu là sai mình nhìn được cái bức tranh dài hơn nhìn được cái sự việc cái đường đi nó dài hơn mình sẽ biết là còn cả một cái khoảng xám ở phía trước và lúc đó cái việc mà hành động nhất thời trong cái trong cái quãng ngắn như này này nó sẽ mang đến cho bạn cái rủi ro cao và đôi khi á việc đơn giản nhất để bạn chiến thắng chỉ là làm sao để mất tiền ít nhất vì chắc chắn bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền khi mà nó vào đúng cái trend tăng thật sự bạn hiểu ý mà nói không ta tức là nhớ nhá có hai ý nhá là hãy cẩn thận với những người nói ô cơ hội khi mà rõ ràng thì không còn là cơ hội nữa cảm ơn ok đúng là như vậy nhưng mà tôi đủ thông minh để biết được đâu là cơ hội thật sự và đâu là cơ hội mà tiềm ẩn rủi ro quá cao nếu mà cơ hội mà tiềm ẩn những rủi ro quá cao thì mình bỏ qua tại vì sao tại vì kiến thức mình đã đủ chưa trải nghiệm mình đã đủ chưa nếu mà chưa thì mình đừng làm những việc khó mình hãy làm những việc dễ đó là khi mà nó vào đúng trend tăng thật sự rồi thì mình hành động đúng không và tiếp tới cái ờ, tới cái số 6 này đấy là tuân thủ kỷ luật ví dụ đi ví dụ như vừa rồi bạn vừa mới vào được một tí và bạn lời thì đầu tiên nhớ không? quay lại cái số số 3 bạn có một chiến lược giao dịch cụ thể và có cái số 4 bạn có phân bổ rủi ro thì cái số 5 là bạn biết khi nào dừng lại cái số 6 là bạn kỷ luật tức là sao tức là đầu tiên nhá bạn kế hoạch ra bạn mua mạng mua bán như thế nào sau đó <clears throat> bạn áp dụng tới cái số 3 à, ờ, cái số 3 là kế hoạch là bạn áp dụng tới cái số 4 là quản trị rủi ro bạn chia tiền ra rồi cái số 5 bạn lời thì bạn bán bạn biết bạn nên dừng lại xong rồi bạn vào một vòng mới nếu mà bạn vẫn còn đủ can đảm và đủ hứng thú thường là khi thắng mình sẽ liên tục muốn mua nữa nhưng cái câu chuyện nó xảy ra là bạn mua vòng mới nếu mà thị trường nó chuyển biến xấu thì bạn phải có đủ cái kỷ luật của cái số 6 để ngừng lại bạn hiểu ý là nó bạn phải có đủ cái kỷ luật của cái số 6 để mà ngừng lại những cái lúc mà thị trường nó trở nên xấu xí đi à. <clears throat> cái um, đâu cái ông mà cái ông uh, Jack D. Swanger này này cái ông mà viết cái quyển gọi là phù thủy chứng khoán này á <clears throat> ông phỏng vấn những cái người mà những cái người đầu tư rồi cả những người đầu cơ mà vĩ đại luôn á là họ lời cực kỳ nhiều quá thì điểm chung duy nhất của họ mà ông bảo là quan trọng nhất là họ tuân thủ kỷ luật cực kỳ cao họ bảo họ cắt lỗ 10% là họ cắt lỗ 10% à, tại vì sao tại vì họ biết là họ sai họ biết là họ đã gọi là đã đoán sai cái xu hướng rồi nó giúp gọi là nó giúp bảo vệ cái tài sản của họ nó giúp họ ngăn chặn sự thua lỗ bạn hiểu không và khi mà mình lỗ ít thì mình mới tái đầu tư được còn nếu mà mình lỗ nhiều quá thì mình hết tiền rồi cái này nó khác một cái là nếu mà bạn kinh doanh bạn mất sạch tiền nhưng mà bạn còn trí tuệ bạn còn mối quan hệ bạn có thể đầu tư lại được còn nếu bạn bước vào đầu tư bạn mất sạch tiền đúng không ok bạn có trí tuệ đó bạn có mối quan hệ đó nhưng mà ai dám hùn tiền với bạn ai dám đưa tiền cho bạn để lỡ bạn đốt hết một lần nữa thì sao bạn hiểu là nó nó khác nó khác những cái trò chơi khác ngoài kia ở đây trong cái chứng khoán này bạn phải còn tiền thì bạn mới chiến đấu được à, nếu mà hết tiền là không chiến đấu được nữa ok rồi yếu tố số 7 là yếu tố quan trọng nhất the last thì the best đó là bạn phải luôn luôn gọi là học tập và kiểm tra lại tất cả các quá trình đầu tư của mình tại sao bạn lời bạn phải biết tại sao bạn lỗ bạn phải biết vì sao vì vốn dĩ thị trường nó luôn luôn biến động chỉ có bạn mới tìm được cái cách đầu tư hiệu quả phù hợp nhất với mình thôi à, bạn không thể nào gọi là t- tất cả những cái tất cả những cái quyển sách về đầu tư á là mỗi ông sẽ có một phương pháp khác nhau đúng không bạn để ý đi ông Warren ờ, Buffett có cách của ông cách của ông là gọi là mua doanh nghiệp giữ thật lâu rồi ông uh, Philip Fisher thì là ông đầu tư theo kiểu gọi là gọi là gì đó cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường của ông rồi lời đồn đại các thứ ông William O'Neill ông lại có cái phương pháp cash slim của ông rồi ông Peter Lynch ông lại có cái phương pháp khác của ông và bạn để ý là có nhiều đọc nhiều sách lắm nhưng mà đọc xong rồi tự hỏi của sao mình không áp dụng được ta sao nó cứ sai sai làm sao sao mình áp dụng vào thấy nó cứ phèo phèo mình không có được cái kết quả như của người ta bạn phải hiểu một điều này này thứ nhất cái cách đó nó phù hợp với họ bây giờ bảo ông William O'Neill mà áp dụng cách của ông Peter Link là ông O'Neill lá mặt ngay. ha, hay là bảo ông Peter Link mà đi áp dụng phương pháp của ông ờ, Buffett chưa chắc ông Peter Link ông đã áp dụng được tại vì ông quản lý quỹ rồi ông phải gọi là ông có rất nhiều yếu tố khác đó còn như bảo ông Buffett mà lại đi gọi là làm theo cách của ông O'Neill là cũng không thể nào được đó tại vì mỗi phương pháp nó phù hợp với một con người riêng vì sao vì bạn hãy suy nghĩ này mọi thứ hãy đặt câu hỏi tại sao tại vì mỗi con người tính cách khác nhau suy nghĩ khác nhau cách hành động khác nhau à, nên gọi là khi mà mình tìm được cái cách đầu tư mà nó phù hợp với mình ấy, nó phù hợp với cái tính cách của mình ấy. mình đầu tư mình sẽ thấy nó rất dễ nó rất nó rất dễ ha đó còn cái yếu tố thứ hai nữa là tại sao bạn đọc sách nhiều đọc sách nhiều mà đầu tư không thành công tại vì cái bối cảnh đó nó ở những cái thời đại ở những cái niên đại khác nhau ha nên là cái cách đầu tư đó nó phù hợp với cái niên đại đó chứ không phải nó phù hợp với cái niên đại này hay là với cái thị trường này cùng là chứng khoán Mỹ nhưng mà thời của ông Fisher khác thời của ông Linh khác rồi thời của ông gọi là Ben Graham nó khác nhau nên là cái thời đại nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cách thức đầu tư bạn phải nắm được những cái đó và cách đầu tư ở Mỹ mang sang Việt Nam ví dụ như chọn theo cái phương pháp của ông là O'Neill đi chọn vào chứng khoán Việt Nam chọn thấy chưa quá chọn thấy chọn gọi là được cái nọ ăn mắt kia tùm lum hết tại vì thời đại nó khác ha đó nên hãy nhớ yếu tố số 7 là mình không ngừng học tập mình review lại để mình cải tiến cái bộ quy tắc đầu tư của mình đó nếu bạn muốn tìm hiểu bộ quy tắc của Hà hãy bấm ở link ở phía dưới Hà có đặt link ok nếu bạn thấy video hữu ích hãy comment xanh và giúp Hà chia sẻ nó đăng ký kênh bấm nút chuông nhận thông báo mình ra video mới nhất xin chào và hẹn gặp lại